Vâng, xin kính chào các anh chị ạ. Hôm nay nằm trong chương trình livestream uh, cuối tuần, uh, hàng tuần. Thì uh, hôm nay thay mặt cho phim Việt Nam thì uh, tôi sẽ lên trao đổi đến uh, đánh giá về cái tình hình kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp ở trên uh, thị trường chứng khoán. Vâng, thì uh, bây giờ là xin mời các anh chị có thể comment trao đổi về những cái uh, doanh nghiệp các anh chị quan tâm thì từ đó thì phim sẽ đánh giá. Thì uh, trước tiên là uh, chưa có anh chị nào đưa ra À, những cái comment thì chúng tôi sẽ đánh giá những cái doanh nghiệp như sau thì những cái doanh nghiệp chúng tôi đánh giá chủ yếu tập trung vào những cái doanh nghiệp đầu ngành uh, đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2022 ví dụ đây là Tiên Phong Banh này uh, ờ, PNG này um, ok Tiên Phong Banh PNG uh, ờ, và và ok ạ tiên phong banh này và pnv này à, rồi là fpt này techcombank này um, acb này đó thì đấy là những cái à, doanh nghiệp chúng tôi đề ra trước để cùng trao đổi cùng đánh giá với các anh chị và vâng. và vâng, ok ạ và vâng, cũng đã có rất nhiều các cái câu hỏi trao đổi đây rồi thì uh, trước tiên uh, đúng không đầu tiên là Nguyễn Thị uh, Nguyễn Bích Minh Anh chị Nguyễn Bích Minh Anh thì có trao đổi về cái um, ờ, liên quan đến gọi là cổ phiếu ACB đúng không ạ và vâng, liên quan đến cái cổ phiếu ACB thì uh, về ACB thì nó vừa mới công bố kết quả kinh doanh thì kết ờ, thúc 9 tháng đầu năm 2022 ACB là một trong những doanh nghiệp có cái tăng trưởng kết quả kinh doanh cao nhất đối với các ngân hàng với cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 50%. Thì ở à, đây chúng ta thấy là lợi nhuận 9 tháng đầu năm được lợi nhuận sau thuế nhé thuộc cổ đông đấy được 10.818 tỷ tăng 50% so với mức 7.174 tỷ của năm 2021 đó tăng rất là mạnh thì để có được cái kết quả tăng trưởng mạnh như thế này thì uh, chủ yếu liên quan đến cái câu chuyện như này thì chúng ta sẽ đánh giá từng phần một thì đầu tiên thu nhập từ lãi và các khoản tương tự thì trong 9 tháng thì nó tăng trưởng từ 25.259 tỷ lên 28.793 tỷ như vậy nó tăng khoảng độ tăng khoảng độ 3.500 tỷ 3.500 tỷ thì khi đó thì nó tăng tương ứng với khoảng độ uh, 13 14 thì nó cũng bằng với cái tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này khoảng 13 14% một năm về cái thu nhập lãi thuần của nó tăng từ 14.150 tỷ lên 17.000 tỷ tức là tăng khoảng độ 18% 17 18% đó thì cái co kinh doanh cái co cốt lõi kinh doanh của doanh nghiệp này tăng khoảng độ 17% 17% à, tiếp theo về cái mảng dịch vụ thì nó tăng khoảng độ 20% 20% như vậy về cái cốt lõi kinh doanh của doanh nghiệp này thì tăng trưởng đâu đó khoảng độ 15 đến 20% đấy là cốt lõi à, và cái mảng kinh doanh ờ, ngoại hối thì kết quả kém hơn một chút nó đóng góp không đáng kể mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ở đây chủ yếu liên quan đến trái phiếu chính phủ thì bị giảm hơn 500 tỷ hơn 500 tỷ điều này khiến cho um, tổng cái thu nhập lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này tăng từ 11.780 tỷ lên 13.300 tỷ tức là về cơ bản nó tăng khoảng độ 1.550 tỷ tức là tăng khoảng độ 13 14% đó cái hoạt động kinh doanh cốt lõi là tăng khoảng 13 14% nhưng mà cái điều khiến cho ACB tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đến 50% ở đây đó chính là cái mấu chốt đó là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nếu như năm 2021 thì ngân hàng này đã mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro tín dụng rất lớn do cái vấn đề Covid xảy ra rất phức tạp ở cái quý 3 tại cái khu vực miền Nam khu vực kinh tế trọng điểm điểm miền Nam và đó cũng là đại bản doanh của ACB đúng không thì uh, các hộ tiểu thương vân vân bị ảnh hưởng rất nhiều thì ACB đã rất mạnh tay trích lập dự phòng lên đến 2.812 tỷ Tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm 2022 này thì ACB không những không về cơ bản tổng kết lại không những không tức là trích lập có nhưng mà dự phòng hoàn nhập lại thì lại nhiều hơn rất nhiều tức là về cơ bản quý vị hãy hiểu như này về cơ bản coi như 9 tháng vừa rồi là không bị trích lập một tí nào mà lại còn thậm chí còn được thu hồi thêm được khoảng độ 180 tỷ nữa từ đó khiến cho cái lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế tăng rất mạnh lên đến 50 phần trăm nhưng xét kỹ lại thì có thể thấy cái cốt lõi kinh doanh của cái doanh nghiệp này là nó tăng trưởng khoảng độ từ 15 đến 20 phần trăm 15 đến 20%, sấp xỉ tín dụng và cao một chút. Nhưng do cái dự phòng chi phí nợ xấu của nó 9 tháng năm 2022 rất thấp trong khi hoàn nhập rất nhiều. Thì riêng cái việc dự phòng này nó đã mang lại cái lợi nhuận năm nay cao hơn năm trước là khoảng 3.000 tỷ nhờ cái việc chi phí dự phòng giảm so với năm trước đã mang lại lợi nhuận cho ngân hàng này 3.000 tỷ. Như vậy kết quả 9 tháng là tăng trưởng 50%. Thì nếu về xét về cái kết quả kinh doanh như vậy thì có thể thấy rằng cái năm 2022 này dự báo cái lợi nhuận sau thuế của ACB có thể đạt khoảng độ 14.000 tỷ, quanh 14.000 tỷ lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận sau thuế. Thì khi đó thì cái ROE, cái lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ấy, của cái ngân hàng ACB này nó rất cao nó rất là cao lên đến khoảng độ hơn 30 phần trăm cơ đó tức là lại có 100 đồng thì lãi được 30 đồng lợi nhuận sau thuế thì với cái lợi nhuận sau thuế khoảng 14.000 tỷ thì với cái giá thị trường hôm nay khoảng 24 20.3.4 gì đó thì PE của cái cổ phiếu ACB này nó khoảng độ bằng khoảng độ 4.9 lần đến 5 lần 4.9 đến 5 lần về cái PB tức là à, cái giá thị trường trên giá trị sổ sách ấy, thì của ngân hàng này thì nó khoảng độ 1.2 lần cho hết năm 2022 này. Thì về đánh giá kết quả kinh doanh thì chúng tôi đánh giá là kết quả kinh doanh của ACB tăng trưởng tương đối ổn định và cái việc tăng trưởng lợi nhuận đột biến lên đến 50% trong 9 tháng đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do cái chi phí dự phòng rủi ro thấp hơn năm ngoái khoảng 3.000 tỷ đóng góp phần lớn vào cái tăng trưởng kết quả rất cao cho ACB thì từ cái này có thể suy luận ra rằng nếu với kết quả năm nay rất cao như này thì năm 2023 thì ACB rất khó có thể tăng trưởng lợi nhuận bởi vì chúng tôi cho rằng ACB năm 2023 sẽ phải trích lập dự phòng tương đối nó phải nhiều hơn năm nay hàng nghìn tỷ hàng nghìn tỷ đúng không ạ trong khi cái tăng trưởng từ thu nhập tín dụng vân vân của nó thì nó cũng sẽ có sự tăng trưởng đâu đó bằng tín dụng khoảng hơn 10% thì từ đó có thể thấy rằng là cái kết quả 2023 của ACB sẽ tăng trưởng chậm lại thì kỳ vọng rằng có thể là đi ngang lợi nhuận 2023 có thể là đi ngang đến việc tăng 10% đấy là kịch bản gọi là cơ sở tức là kịch bản trung lập đấy còn nếu mà kịch bản xấu thì năm sau ACB hoàn toàn có thể giảm lợi nhuận một chút còn kịch bản tích cực thì năm sau ACB tăng trưởng lợi nhuận từ 15 đến 20% thì đấy là trao đổi về cái kết quả kinh doanh của ACB nhìn qua thì tăng trưởng rất mạnh hơn 50% còn phân tích kỹ thì là nó tăng trưởng cái co cái cốt lõi kinh doanh khoảng độ 15 đến 20% và cái lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu là nhờ uh, nợ xấu trích lập dự phòng nợ xấu thấp hơn so với năm trước 3.000 tỷ và vâng, thì đấy là về cái ACB chúng tôi đánh giá là như vậy tiếp theo về cái cổ phiếu TCB của anh Đặng Xuân Cường có trao đổi thì về cơ bản TCB thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu như này à, ờ, về đánh giá kết quả kinh doanh thì ở đây chúng ta hãy cùng nghiên cứu ấy. thu nhập lãi của cái danh ngân hàng này nó tăng từ 25.993 tỷ lên 32.502 tỷ tức là tăng từ khoảng độ 26.000 tỷ đi lên khoảng 32.000 rưỡi tức là nó tăng đâu đó khoảng hơn 6.500 tỷ tức là nó tăng khoảng độ 25% 25% tức là thì nó cao hơn so với mức tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này trong một năm 9 tháng vừa qua so với 9 tháng năm trước đâu đó khoảng độ 15% thì cái thu nhập lãi của nó tăng tới 25% và thu nhập lãi thuần của nó thì tăng từ 19.454 tỷ lên 23.470 tỷ tức là nó tăng khoảng độ hơn 5.000 tỷ một chút tức là tăng khoảng độ 26,5 27% thì cho thấy là cái co kinh doanh của cái ngân hàng Techcombank này năm nay là nó tăng trưởng như vậy là tương đối mạnh tăng trưởng 25 27% cơ thì vừa rồi chúng ta nhìn ACB thì nó tăng trưởng đâu đó khoảng 15% thì thằng Techcombank năm nay tăng 25% thì lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tuy có bị ảnh hưởng bởi cái phí tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu trong quý 3 quý 2, quý 3 vừa rồi suy giảm nhưng tổng chung cái dịch vụ của nó vẫn tăng trưởng rất tốt, lợi nhuận từ dịch vụ tăng từ 4.279 tỷ lên tới 5.992 tỷ. Tức là tăng khoảng độ uh, ờ, 1.730 tỷ. 1.730 tỷ. Và 1.720 tỷ thì khi tăng trưởng mạnh như thế này thì tương ứng với tăng trưởng khoảng 40% cái lợi nhuận từ cái hoạt động dịch vụ cho thấy cái mảng dịch vụ của nó tăng trưởng phát triển rất tốt đúng không ạ còn lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối thì cũng giống như các ngân hàng khác rất thấp năm trước là 259 năm nay có 28 tỷ thôi nhưng mà nó rất nhỏ không đáng kể còn uh, chứng khoán kinh doanh cũng tương tự như thế nó bị lỗ 230 tỷ so với năm trước lãi 180 tỷ đúng không ạ và chứng khoán đầu tư thì uh, không đáng kể và không đáng kể cũng giảm từ 1.473 tỷ xuống còn 531 tỷ do về cơ bản là à, là là liên quan đến cái trái phiếu chính phủ là chủ yếu tăng lãi khiến cho giá trái phiếu chính phủ giảm đúng không ạ còn hoạt động khác thì tương đương nhau không có gì khác biệt cả và cái lợi nhuận trước dự phòng của của Techcombank thì tăng trưởng từ 19.135 tỷ lên 22.066 tỷ như vậy nó tăng khoảng độ 2.000 2.930 tỷ đúng không? ạ? 2.930 tỷ tương đương với việc là nó tăng khoảng độ 15%, 15%. Thì điều này cho thấy là thứ nhất là cái co kinh doanh nó tăng trưởng khoảng độ 25%, nhưng mà do cái cái hoạt động kinh doanh chứng khoán, chứng khoán kinh doanh đây chủ yếu của ngân hàng đó là trái phiếu và chứng khoán đầu tư, mua bán chứng khoán đầu tư thì kết quả kém. Do năm nay lãi suất tăng khiến cho giá chứng khoán giảm thì khiến cho cái lợi nhuận trước chi phí dự phòng nó tăng trưởng đâu đó có khoảng độ 15% thôi, 15% và cái chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm nay của Techcombank cũng thấp hơn năm ngoái do năm ngoái trích lập dự phòng rất nhiều trong khi năm nay các cái doanh nghiệp sau Covid sau tái cơ cấu thì họ lại trở lại bình thường thì cái việc trích lập nó thấp hơn thì cũng cho thấy cái khả năng kiểm soát nợ xấu của nó rất tốt thì theo báo cáo thì uh, chúng tôi tính toán hôm qua thì nợ xấu của Techcombank khoảng 0,6% còn của ACB thì khoảng sấp xỉ 1% đó thì của Techcombank 0,6% vẫn là ngân hàng có nợ xấu thấp nhất Việt Nam tiếp theo uh, như vậy là chúng ta có tổng cái lợi nhuận trước thuế của Techcombank thì tăng từ khoảng 17.098 tỷ lên 20.821 tỷ tức là tương ứng với uh, tương ứng với tăng 3.722 tỷ 3.722 tỷ mà chia cho 17.000 tỷ tương ứng với việc là tăng khoảng độ uh, 18% 18% đúng không 18 19% đúng không ạ trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp thì lợi nhuận sau thuế của cái ngân hàng này nó tăng trưởng 21,8% và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ thì tăng là khoảng hơn 22% thì qua đó có thể đánh giá về cái kết quả kinh doanh tăng trưởng của của Techcombank về cơ bản là bền vững bền vững chủ yếu đến từ cái cốt lõi kinh doanh là tín dụng tín dụng đây ạ chủ yếu đến từ cái lõi tín dụng bên cạnh đó thì cung cấp thông tin đến với anh chị về cái việc rất nhiều anh chị quan tâm đến cái vấn đề trái phiếu của nó đúng không ạ? Thì nó chính là cái phần gọi là chứng khoán đầu tư. Thì nó là 103.000 tỷ so với năm trước là 97.000 tỷ. Còn cho vay khách hàng của nó là 410.000 tỷ đây, so với năm trước là 347 tỷ. Tuy nhiên trong cái chứng khoán đầu tư này thì gồm những chứng khoán nào thì chúng ta sẽ cùng nhau xuống phía dưới để chúng ta xem nhé. và vâng, chúng ta sẽ cùng nhau xuống phía dưới chúng ta xem ạ và vâng. đây ạ chứng khoán đầu tư ạ chứng khoán đầu tư là 103.000 tỷ trong đó chứng khoán nợ tức là liên quan đến trái phiếu đấy thì người ta gọi là chứng khoán nợ thì là 102.856 tỷ. Còn chứng khoán vốn tức là cổ phiếu đấy thì là 1.086 tỷ. Và dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư có 716 tỷ thôi, trên 100.000 tỷ, tức là tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng của đó khoảng độ 0,6%. Khoảng hơn khoảng 0,7% thôi ạ. 0,7% cũng rất thấp đúng không ạ? Thì trong cái chứng khoán đầu tư này thì uh, anh chị lưu ý thì uh, trong 102.856 tỷ này thì uh, trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương đó trái phiếu chính phủ chính quyền địa phương đó là khoảng 29.333 tỷ tăng gấp đôi so với 14.437 tỷ thì cái chứng khoán chính phủ cái trái phiếu chính phủ là cái loại gọi là gần như là phi rủi ro tức là an toàn nhất ở cái Việt Nam này không cái gì an toàn bằng cái đó trừ khi chính phủ phá sản thì cái này mới bị đúng không ạ chính vì thế cho nên nó là an toàn nhất được chưa rồi tiếp theo là cái chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành chủ yếu đó là các cái ngân hàng khác họ phát hành trái phiếu và Techcombank mua trái phiếu của ngân hàng đó là 30.023 tỷ thì nó tăng gấp rưỡi so với năm trước là 20.000 tỷ và rất nhiều ờ, các anh chị quan tâm đến cái gọi là trái phiếu doanh nghiệp thì ở đây thì đây chính là chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành thì nó chính là trái phiếu doanh nghiệp thì trái phiếu doanh nghiệp ở đây thì tức là nó trừ các tổ chức tín dụng ra thì trong cái trái phiếu doanh nghiệp này thì nó là 43.501 tỷ nó đã giảm giảm khoảng độ 19.000 tỷ 19.100 tỷ so với cuối năm 2021 là 62.608 tỷ thì như vậy với cái quy mô tín dụng của Techcombank khoảng 460 470 ngàn tỷ thì cái trái phiếu doanh nghiệp Techcombank đầu tư là khoảng 9% các anh chị ạ. Như năm ngoái thì đâu đó nó khoảng độ 16% thì năm nay còn 9%. Từ đầu năm đến nay giảm hơn 19.100 tỷ. 19.100 tỷ. Còn dự phòng chứng khoán đầu tư đây là 716 tỷ. Và nhân đây thì cũng chia sẻ cùng anh chị các cái ngân hàng lớn ấy, họ đầu tư trái phiếu ấy, thường họ rất chắc chắn bộ phận quản trị rủi ro của họ rất chắc chắn à, gần như toàn bộ các trái phiếu đó thì họ để họ mua trái phiếu thì họ cần phải đánh giá về cái dòng tiền để có thể trả nợ thì họ lúc ý mới duyệt đó thứ nhất là cái dòng tiền để có thể trả nợ thì à, tất nhiên cái dòng tiền thì nó cũng có thể có rủi ro ví dụ như là doanh nghiệp dự kiến năm nay bán hàng như thế này ABC nhưng mà thị trường khó khăn quá không bán được đất chẳng hạn thì suy ra cái dòng tiền nó có thể bị ảnh hưởng eh, liên quan đến việc trả nợ đúng không ạ tuy nhiên tuy nhiên các ngân hàng còn có vấn đề thứ hai đó là đó là họ thường chỉ mua những cái trái phiếu thường nhé chỉ mua những trái phiếu có cái tài sản đảm bảo có chất lượng tốt và họ có thể thu hồi được thì như vừa rồi à, những cái trái phiếu hay cả khoản vay được coi là rủi ro nhất đó là cho FLC vay chẳng hạn thì các cái ngân hàng về cơ bản họ còn thu lồi hồi được hết gần hết nợ cả OCB cho vay lỏng nhất đi chẳng nữa thì cũng thu hồi được các condo theo rồi các cái à, căn hộ vân vân đó thì thu hồi cũng khá khá đấy là doanh nghiệp gần gần như tiến đến bờ vực phá sản và nó còn thu hồi được như vậy chính vì thế cho nên cái rủi ro đối với cái trái phiếu doanh nghiệp này nó cũng giống như rủi ro đối với các khoản vay khác thôi các khoản vay khác thôi thì ở đây thì à, cái ngân hàng này họ dự phòng là khoảng 0,7% 0,7% thì nếu mà nợ xấu nó có khoảng độ 1% đi chăng nữa đúng không ạ 2% đi của cái số trái phiếu này thì nó cũng đâu đó 7 tám trăm tỷ nó không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và anh chị lưu ý trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra không phải là doanh nghiệp nào cũng xấu không phải đấy mà có doanh nghiệp xấu có doanh nghiệp tốt cũng giống như là các cái ngân hàng cho vay tín dụng giá thì trung bình hiện nay chúng tôi tính toán nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam đâu đó nó khoảng độ 3% cả cái VMC thì nó khoảng 3% tức là ngân hàng cho vay ra 100 đồng thì có 3 đồng nợ xấu thế như vậy là cái thị trường trái phiếu Việt Nam có khoảng độ 1,2 đến 1,4 triệu tỷ đang lưu hành nhận đó cách đây khoảng hơn một tháng thì hai tháng thì chúng tôi thống kê là nó khoảng độ gần 1,4 triệu thì trong hơn hai tháng vừa qua thì phát hành mới rất ít mà mua lại trước thì rất nhiều và đáo hạn nữa thế thành ra nó khoảng độ 1,2 đến 1,4 triệu tỷ thì nếu nó giống như là các khoản ngân hàng cho vay thì nó có nợ xấu khoảng 3% chẳng hạn thì nhân 1,32 đến 1,4 triệu tỷ lên thì nợ xấu của toàn bộ trái phiếu nó khoảng 40.000 tỷ tức là 40.000 tỷ trái phiếu nó vỡ nợ thì cũng chỉ như là cho vay tín dụng thôi nó rất bình thường nhưng mà cái vấn đề trái phiếu này khiến cho nhà đầu tư rất là lo lắng đó là nó liên quan trực tiếp đến người dân mua trái phiếu bởi bình thường người dân gửi tiền cho ngân hàng thì ngân hàng lại cho vay doanh nghiệp thì nợ xấu ngân hàng là người chịu toàn bộ nhưng đối với trái phiếu doanh nghiệp thì người dân mua thì nếu nợ xấu thì người dân phải chịu đó thì cái nguyên tắc này ở trên thế giới đó là như thế còn nhà đầu tư mà gửi tiền vào ngân hàng chẳng hạn thì có cái phần bảo hiểm tiền gửi đó là 125 triệu tức là khoản nào tối đa được đền bù 125 triệu cao hơn cũng không được có điều ở Việt Nam thì không cho phá sản ngân hàng chính vì thế cho nên là người gửi tiền từ xưa đến nay không bị mất tiền nhưng ở Mỹ chẳng hạn nó cho phá sản ngân hàng thì người gửi tiền chỉ nhận được cái phần bảo hiểm tiền gửi thôi đó thì nó không gây lên cái uh, xôn xao ở dư luận nhiều nhưng mà thực tế là cái thị trường trái phiếu nó là thuận mua vừa bán thuận mua vừa bán thế thành ra nó có một phần rủi ro hay một phần nợ xấu cũng là một chuyện hết sức bình thường nhưng mà ở mình thì nhà đầu tư quen gửi vào ngân hàng gần như họ không chịu rủi ro rồi thế thành ra nó mới có cái câu chuyện gọi là lan tràn trên cái mạng xã hội vân vân rất nhiều là như thế thì đây là trao đổi cùng anh chị thêm về cái điều điều này tiếp theo về cái cơ cấu lợi nhuận từ dịch vụ thì cũng cũng chia sẻ luôn với anh chị ở chỗ này Vâng, về cái tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này vẫn duy trì ở mức thấp kỷ lục 0,6 đúng không ạ? Về cái um, uh, hệ số CASA tức là vốn không kỳ hạn ấy, thì nó khoảng 46,5% nó giảm hơn 1%. Thì đây cùng là một cái xu hướng chung của các cái ngân hàng từ đầu năm đến nay. Đó. Rồi tiếp theo thì để phân tích cái uh, thu nhập thu nhập thu nhập đây thì đây là thu nhập từ các khoản lãi và tương tự đây thì chủ yếu là thu nhập từ lãi cho vay này là chủ yếu chiếm 24.487 tỷ rồi thu nhập từ chứng khoán nợ tức là từ đầu tư trái phiếu đấy trong cái khoảng 100.000 tỷ đấy đó bao gồm trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu chính phủ trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác thì nó là 6.189 tỷ đó nó chiếm tỷ trọng đâu đó khoảng độ uh, đây chưa đến 20% tổng cái thu nhập từ lãi và các khoản tương tự anh chị nhé nó chưa đến 20% đó chưa đến 20% và nó sẽ có xu hướng giảm dần giảm dần khi cái trái phiếu doanh nghiệp của cái ngân hàng này đang thấp đi tiếp theo về cái lãi từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng này tăng trưởng tới hơn 40% nguyên chủ yếu là đến từ đây dịch vụ thanh toán tiền mặt đó, chuyển khoản thanh toán vân vân còn cái hoạt động bảo hiểm của nó cũng rất đáng chú ý nó tăng trưởng rất tốt năm ngoái 9 tháng là 711 tỷ thì năm nay là 1066 tỷ tức là tăng khoảng độ 355 tỷ đó, tương ứng với việc nó tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái có cái hoạt động liên quan đến tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán ở đây là trái phiếu là chủ yếu thì của ngân hàng này bị giảm đây quý vị có thể thấy 9 tháng năm trước là 702 tỷ thì 9 tháng năm nay có 590 tỷ thôi tức là về cơ bản là nó giảm đâu đó khoảng độ 110 tỷ giảm khoảng hơn chục phần trăm và trong quý 4 cái nghiệp vụ này nó cũng sẽ vẫn giảm tiếp một chút thì nhiều anh chị lo ngại cái trái phiếu sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân ngân hàng này như thế nào thì về cơ bản nó không ảnh hưởng đáng kể đâu ạ nó ảnh hưởng liên quan đến dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán thôi còn về cơ bản nếu mà ngân hàng mà không đầu tư trái phiếu nhiều ấy thì thưa mấy anh chị thì họ sẽ chuyển sang cho vay nhiều tức là họ không đầu tư trái phiếu thì họ cầm tiền đấy họ cho vay thì trái phiếu doanh nghiệp mấy cả à, trái phiếu ngân hàng rồi là ừ, trái phiếu doanh nghiệp với cả trái với lại cho các khoản cho vay là tín dụng đấy thì nếu mà họ đầu tư ít vào trái phiếu hơn tức là ảnh hưởng bởi trái phiếu đầu tư ít hơn trái phiếu hơn thì họ sẽ cầm tiền ra họ gửi thôi à, họ cho vay khách hàng thôi nhu cầu rất cao thế thành ra về cơ bản nó không bị ảnh hưởng đáng kể đáng kể thưa quý vị là như vậy và đây kết quả đây nó minh chứng cho cái điều không bị ảnh hưởng đáng kể là như thế được chưa rồi tiếp theo đây thì nó sẽ ảnh hưởng về cái dịch vụ bảo lãnh tư tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán thì cái hoạt động này đâu đó một năm năm ngoái nó mang lại cho khoảng gần 1.000 tỷ thì ví dụ năm nay còn khoảng độ 7 800 tỷ thôi chẳng hạn thì sang năm kể cả nó kém đi chăng nữa nó cũng chỉ là 6 700 tỷ 7 800 tỷ thì nó làm lợi nhuận của cái công ty chứng khoán Techcombank này giảm đi một chút giảm đi một chút tiếp theo thì có cái hoạt động môi giới chứng khoán đây thì cái ngân hàng này nó lại tăng trưởng khá tốt cho dù năm nay thanh khoản kém hơn năm ngoái rất rất nhiều nhờ vào việc đó là năm nay nó tăng được cái thị phần rất lớn thế thành ra là nó có tăng cái kết quả môi giới môi giới được chưa rồi cái hoạt động dịch vụ ủy ủy thác quản lý quỹ thì đây nó suy giảm lợi nhuận đây do cái số lượng trái phiếu đáo hạn rất nhiều trong khi trái phiếu phát hành mới không có nhiều và nhà đầu tư đang lo ngại về việc đầu tư trái phiếu khiến cho nó ảnh hưởng đây đây trái phiếu chính là ảnh hưởng hai cái vấn đề này đó thì cho thấy rằng năm tới có thể rằng là cái kết quả kinh doanh từ cái mảng liên quan đến trái phiếu nó có thể giảm của ngân hàng này khoảng vài trăm tỷ trên cái quy mô lợi nhuận của ngân hàng này năm nay đâu đó lợi nhuận trước thuế khoảng 28.000 tỷ thì năm năm tới nó tăng trưởng tín dụng vân vân thì cái trái phiếu nó sẽ làm cho nó tăng trưởng chậm lại thôi chứ rất khó có thể khiến cho nó âm được âm được đúng không ạ vân vân đó thì quý vị thấy đây cái lợi nhuận từ môi giới chứng khoán nó lại là lớn nhất đối với công ty chứng khoán Techcombank cơ. Bởi vì cái chi phí môi giới nó có 129 tỷ đấy mà trong khi doanh thu 638 tỷ. Như vậy lợi nhuận nó lên đến hơn 500 tỷ. Bởi vì công ty này về cơ bản gần như họ không sử dụng môi giới. Thế thành ra chi phí môi giới của họ rất thấp. Đúng không Rồi các khoản cho vay ký quỹ các thứ thì nó tăng thì nó được tính vào đó là cho vay khách hàng ở phía trên. Đó, thì đấy là trao đổi với à, anh chị em nhà đầu tư về cái câu chuyện như thế còn về cái vấn đề nợ xấu thì như chúng ta vừa phục vừa cung cấp đó là nó là khoảng 0,6 phần trăm thì đấy là trao đổi cùng anh chị à, nhà đầu tư là như thế để anh chị hiểu rõ hơn về cái à, ngân hàng này về cái à, doanh nghiệp này đó. đó ok rồi tiếp theo vâng những doanh nghiệp nào có kết quả kinh doanh rồi thì Phục mới đánh giá được nhé anh chị nhé. Tiếp theo về VIB thì ngân hàng VIB về báo cáo chính thức thì họ chưa công bố nhưng mà kết quả kinh doanh họ đã công bố rồi. À, về cơ bản thì chưa thể đánh giá kỹ về VIB được bởi vì họ chưa công bố cái báo cáo full ra mà họ chỉ công bố cái kết quả lợi nhuận thôi. Thì ở đây lợi nhuận 9 tháng của nó đạt 7.800 tỷ tăng 46% đúng không ạ đúng không ạ đó thì đây là một ngân hàng có cái uh, về cơ bản nếu mọi người lo ngại trái phiếu thì ngân hàng này gần như không bị ảnh hưởng bởi vì nó không đầu tư vào trái phiếu đáng kể chủ yếu nó cho vay khách hàng cá nhân nhưng mà chia sẻ cùng anh chị thì các ngân hàng đầu tư trái phiếu thậm chí nó còn an toàn hơn cho vay cá nhân cả bởi vì thực tế nợ xấu trong những năm qua của nó thấp hơn rất nhiều thấp hơn rất nhiều à, tất nhiên là ví dụ nó mua trái phiếu phải cái doanh nghiệp mà uh, chủ tịch bị bắt chẳng hạn thì cái khoản ấy rất có thể nó rơi vào nợ xấu tuy vậy thì nhờ có việc tài sản đảm bảo của các cái khoản trái phiếu thường rất lớn ví dụ ngay cả cái uh, tập đoàn gọi là uh, Vạn Thịnh Phát đi ở trong Sài Gòn kia thì về cơ bản nó cũng có lên đến hàng trăm hàng trăm cái dự án bất động sản về cơ bản là cái giá trị nó rất lớn thì nếu mà thanh lý vân vân để trả cho nhà đầu tư thì nó sẽ thu hồi được toàn bộ chứ nó không bị không bị không bị không thua được đâu ạ thì đấy là trao đổi cùng anh chị thì uh, cái ngân hàng VIB này thì đáng chú ý nó cùng với ACB là hai ngân hàng có cái uh, hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao nhất Việt Nam sau đó mới đến Vietcombank nếu mà trừ quỹ phúc lợi khen thưởng đi thì Vietcombank lại còn xếp sau cả uh, ờ, MB cơ và Techcombank cơ đó tuy nhiên là nhìn chung thì uh, à, VIB này doanh nghiệp có ROE cao nhất Việt Nam khoảng độ 34% và ACB khoảng độ hơn 30% cho năm 2022 này thì quý vị hãy tưởng tượng rằng 100 đồng 100 tỷ thì nó làm ra 35 tỷ 34 35 tỷ đồng một năm thì như vậy phải nói là rất hiệu quả rất hiệu quả và nó tăng trưởng rất mạnh thì đấy là cái ngân hàng VIP này thì đánh giá nó cũng rất tích cực và cái năm tới thì dự phòng cho năm tới thì uh, quay lại các cái ngân hàng đi dự phòng cho năm tới thì ACB thì chúng tôi cho rằng uh, lợi nhuận năm tới có thể đi ngang hoặc tăng trưởng nhẹ khoảng 10 phần trăm uh, ờ, VIP thì năm tới cái việc tăng trưởng lợi nhuận nó cũng sẽ không cao được như năm nay đâu ạ bởi vì uh, về cơ bản là cái tăng trưởng tín dụng của nó năm nay một phần lợi nhuận tăng nhờ tín dụng năm ngoái tăng rất mạnh nhưng tín dụng năm nay của VIP chậm rồi ngân hàng nhà nước cấp cho có ít bởi vì phải ưu tiên các ngân hàng thực hiện chính các cái nhiệm vụ xã hội thì do đó năm tới lợi nhuận của VIP thì chúng tôi kỳ vọng có thể đi ngang hoặc đâu đó thì cũng chỉ tăng trưởng khoảng độ 20% là cao thôi đó thì đấy là cái VIP còn ACB là từ 0 đến 10% còn Techcombank thì chúng tôi kỳ vọng cái tăng trưởng lợi nhuận nó từ khoảng độ 10 đến 15% đó là ờ, ba uh, cái ngân hàng mà đã có kết quả kinh doanh rồi kết quả kinh doanh rồi đúng không ạ vâng MB thì chưa ra kết quả kinh doanh ạ ORS thì có kết quả kinh doanh rồi hơn 70 tỷ quý 3 vừa rồi à, cho dù cái uh, lĩnh vực trái phiếu rất khó khăn nhưng nó đạt được hơn 70 tỷ như vậy ORS năm nay lợi nhuận của nó có thể đạt EPS có thể đạt khoảng độ 1.200 đồng 1.200 đồng ạ và vâng, giá 8 thì PE khoảng 7 lần còn PB của nó bằng khoảng độ 0.7 lần và vâng, ok tiếp theo là đến mã và vâng, các mã phải có kết quả kinh doanh rồi cơ thì ờ, chúng tôi mới đánh giá được anh chị nhé tiếp theo về cái vấn đề là đánh giá về kết quả kinh doanh của PNG đi thì kết quả kinh doanh 9 tháng của cái ờ, công ty bán lẻ này à, thứ nhất là tăng trưởng doanh thu ờ, của nó đây chúng ta lên nhìn phía trên à, doanh thu là đạt 25.574 tỷ tăng 104,4% so với 9 tháng đầu năm 2021 thì uh, việc tăng trưởng rất mạnh này nó đến từ hai nguyên nhân một là cái công ty này nó mạnh mẽ hơn nó thay đổi chuyển đổi số xong mọi thứ rất tốt là tăng trưởng rất mạnh và sự phục hồi của nền kinh tế thứ hai là cái nền năm ngoái nó thấp khi mà trong quý 3 của nó về cơ bản đóng cửa phải đến hơn một nửa các cái số cửa hàng uh, của mình ở khu vực uh, ở trên cả nước luôn đó trên cả nước thì cái doanh thu thuần tuy vậy thì nếu mà tính trên cái kịch trên cái nền tảng cơ bản thì doanh thu nó cũng tăng rất mạnh đấy chứ không phải chậm đâu ạ còn lợi nhuận gộp thì nó tăng 92,5% lợi nhuận sau thuế thì tăng tới 132,7% nguyên nhân do quý 3 năm 2021 nó bị âm lợi nhuận với lại năm nay nó rất khỏe thì như vậy với chỉ 9 tháng mà lợi nhuận sau thuế của PNG đâu đó đã cao hơn bất kỳ một cái năm nào cao nhất của nó tức là nó có sự tăng trưởng thực tế rất tốt đúng không ạ thì à, Đấy Như vậy doanh thu hoàn thành 99% kế hoạch, còn kết quả kinh doanh thì hoàn thành 101.5%. Thì uh, ờ, AZFIN có dự báo rằng cái quý 4 này cái uh, lợi nhuận của PNG có thể đạt ở mức khoảng độ 560 tỷ. Tức là năm nay lợi nhuận của họ có thể quanh 1.900 tỷ lợi nhuận sau thuế. Đó là một cái kết quả kinh doanh tăng trưởng gần gấp đôi so với năm ngoái. Như vậy được đánh giá rất là cao lợi nhuận kỷ lục của PLG một năm đâu đó khoảng 1.100 tỷ thôi như vậy năm nay sẽ cao hơn lợi nhuận kỷ lục khoảng 7 80 phần trăm cả đó còn nếu mà tính theo từng mảng thì mảng bán lẻ của nó tăng trưởng mạnh nhất và cái cơ cấu lợi nhuận của mảng bán lẻ đâu đó nó cũng chiếm chủ yếu chiếm chủ yếu nó chiếm 7 đến 95 95 còn toàn bộ trang sức thì đâu đó nó chiếm khoảng 99 lợi nhuận của doanh nghiệp thế do đó là khi phân tích đánh giá về PNG chúng ta chỉ cần tập trung vào cái việc bán lẻ sản xuất thôi là đủ tăng trưởng rất mạnh phần phần trăm đúng không ạ bán sỉ thì cũng tăng trưởng 84,7% nhưng mà nó không lớn lắm còn vàng 24k tuy doanh thu nó khá lớn à, tức là bán vàng 4 số 9 ấy, bán vàng 24k đấy thì doanh thu nó cũng khá lớn nhưng mà đóng góp kết quả kinh doanh gần như không có các mảng khác thì rất nhỏ không đáng kể đúng không ạ đó thì đấy là đánh giá qua về PNG thì chúng tôi cho rằng là À, năm tới thì kinh tế có những cái sự khó khăn nhất định so với năm 2022 nhưng mà Việt Nam vẫn là một cái điểm sáng có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt thế do đó rằng là cái việc tăng trưởng của PNG năm tới thì nếu không có gì bất ngờ thì nó vẫn sẽ có thể tăng trưởng đâu đó khoảng độ 10 đến 20 phần trăm à, cho năm tới và à, một điều thú vị của PNG về cơ bản nợ vay ròng của nó đã âm rồi tức là à, tiền tương đương tiền à, đầu tư tài chính ngắn hạn trừ đi nợ vay của nó tức là nó lớn hơn nợ vay thì cái cơ cấu tài chính nó rất khỏe rất sạch thì nó không ảnh hưởng gì bởi cái lãi suất tăng hay giảm gì cả thậm chí nó có lợi một chút khi lãi suất tăng bởi vì nó có gửi tiền một chút tuy nhiên cái này thì hàm ý rằng à, sắp tới thì PNG có thể trả cổ tức rất cao bởi vì với EPS năm nay của công ty này à, đâu đó khoảng độ 7 ngàn rưỡi đến 7.800 đồng thì với cái việc không còn nợ vay thì hoàn toàn cổ tức nó có thể nâng lên khoảng 4.000 5.000 trong tương lai thì đấy là đánh giá về PNG là như vậy chất lượng tài chính rất tốt ờ, kết quả kinh doanh của nó tăng trưởng mạnh và kỳ vọng tương lai vẫn còn tăng trưởng và rủi ro của nó thì tương đối thấp tiếp theo là về à, ok về đánh giá về cái ngân hàng Tiên Phong Banh đúng không ạ cái kết quả kinh doanh của nó đúng không ạ thì ở đây thì chúng tôi có báo cáo của Tiên Phong Banh rồi thì chúng ta có thể thấy tiên phong banh thì đầu tiên là cái thu nhập từ lãi nó tăng từ 12.700 tỷ lên 15.800 tỷ Đó, tức là tăng khoảng độ uh, ờ, 3, gần 3.100 tỷ thì tương ứng với việc là nó tăng đâu đó khoảng độ 23 à, 24 phần trăm đấy là cái co kinh doanh còn cái thu nhập lãi thuần của nó thì từ 7.100 lên 8.600 tức là tăng khoảng gần 1.000 rưỡi tăng khoảng nhìn 20 phần trăm một chút thì điều này cho thấy rằng à về cơ bản về cơ bản là cái co kinh doanh nó tăng trưởng khá tốt khoảng 17 18 phần trăm đúng không ạ tương tự hoạt động dịch vụ nó thì tăng trưởng đột biến rất mạnh tăng trưởng tới 80 phần trăm so với năm trước thì có kết quả khá khả quan thì riêng cái hoạt động kinh doanh ngoại hối của cái công ngân hàng này thì nó này vượt trội so với các ngân hàng khác trong cái năm vừa rồi đó rồi là chứng khoán đầu tư của nó thì có sự suy giảm mạnh do ảnh hưởng của cái lãi suất tăng khiến cho cái lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán trái phiếu chính phủ hay trái phiếu này kia của nó bị giảm một chút còn à, điểm nổi bật là cái thu từ hoạt động khác năm nay của của của cái ngân hàng này nó lại tăng rất mạnh tăng tới khoảng độ uh, đâu đó hơn 200 phần trăm 230 phần trăm so với cùng kỳ năm trước đúng không ạ và vâng, đó uh, còn cái chi phí dự phòng rủi ro năm nay cũng giảm từ đó khiến cho cái lợi nhuận ngân hàng này đạt 4.741 tỷ tức là tăng khoảng 1.200 tỷ tăng khoảng độ đâu đó khoảng độ 35% so với cùng kỳ năm ngoái thì cái co kinh doanh nó tăng trưởng khoảng 17 18% tổng lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 35% thì chúng tôi cho rằng cái năm nay thì ngân hàng này có thể là không hoàn thành được cái kế hoạch là khoảng 8.000 từ 8.000 rưỡi à, lợi nhuận trước thuế nhưng mà về cơ bản nó cũng sẽ sấp xỉ hoàn thành và với cái kết quả kinh doanh như vậy là tương đối tích cực và năm sau thì chúng tôi cho rằng nó sẽ không còn những cái đột biến nữa thì lợi nhuận nó có thể tăng trưởng từ 10 đến khoảng độ 20 25 của năm tới thì ờ, Tiên Phong Banh vẫn là một cái ngân hàng tốt cho cho chúng ta đánh giá còn chúng ta sẽ cùng xem xét xem cái nợ xấu của nó như thế nào quý vị nhé vâng nợ xấu của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xuống uh, xem nợ xấu của nó thế nào và vâng, Xin mời anh chị chúng ta cùng xem đấy ạ. Đây nợ xấu đến 30 tháng 9 2022 của nó là gồm nhóm nợ dưới tiêu chuẩn này, nợ nghi ngờ và nợ khả năng mất vốn. Như vậy chúng ta có thấy là 706 này cộng với 606 ờ, nữa. Đúng không ạ? Tức là 1420 tỷ. Đúng không ạ? 1420 tỷ. À, hai mấy tỷ trên cái tổng 156 ngàn tỷ. Như vậy nợ xấu của cái ngân hàng Tiên Phong Banh này đâu đó nó khoảng độ 0,9%, 0,9% trong 9 tháng đầu năm 2022. Thì năm ngoái của nó, chúng ta nhìn đây là 650 cộng 500 là 1150 chia cho thì à, nó tăng một chút so với năm ngoái. Đó, năm ngoái khoảng 0,8%. Đúng không ạ? 0,8% thì năm nay nó lên 0,9% về cơ bản vẫn khá ổn định, khá ổn định. Còn cái dự phòng à, nợ xấu của nó thì cũng khá cao Ờ, khá cao anh chị ạ dự phòng vừa rồi phụ nhìn thấy hơn 2.000 tỷ trên cái tổng nợ xấu đâu đó khoảng hơn 1.400 như vậy dự phòng nợ xấu của nó khoảng 150 phần trăm cũng là tốt cũng là tốt thì đấy là à, về cái ngân hàng Tiên Phong Banh còn tiếp theo về mỗi cổ phiếu mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm cho tích sản cổ phiếu đó là cổ phiếu FPT đúng không ạ đây FPT đây đó thì FPT chúng ta thấy doanh thu thì nó tăng trưởng tốt 24,1%. Lợi nhuận trước thuế tập đoàn tăng 23,8%. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn là tăng 28,3%. Đó, nhiều anh chị hỏi là ô vì sao lợi nhuận sau thuế nó lại tăng trưởng mạnh hơn so với lợi nhuận trước thuế? Thì xin trao đổi cùng anh chị như này. Đặc thù của tập đoàn FPT ấy, thì nó là kinh doanh đa ngành đa lĩnh vực trong đó có ba cái trụ cột chính một là công nghệ thông tin hai là viễn thông và ba là giáo dục đầu tư thì ờ, nó lại tách bạch ra từng mảng nhỏ một tính thuế khác nhau ví dụ mảng viễn thông thì họ phải đóng thuế ở mức độ 20 mảng công nghệ thông tin thì họ lại chỉ phải đóng thuế ở mức 5 đến 10 thôi chẳng hạn rồi là mảng giáo dục thì thậm chí họ còn thậm chí còn được miễn thuế hay vân vân thì khi đó các cái mảng khi đó thì lợi nhuận sau thuế thường cao hơn so với lợi nhuận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế anh chị lưu ý như, như thế nhé đặc biệt là đối với FPT e thì cái mảng công nghệ thông tin và mảng giáo dục nó đang tăng trưởng lợi nhuận rất mạnh trong khi nó phải đóng tỷ lệ thuế rất thấp từ đó nó khiến cho cái lợi nhuận sau thuế nó tăng mạnh hơn nhưng mà cái nhà đầu tư chúng ta quan tâm thì nó cũng không phải cái lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đâu mà cái nhà đầu tư chúng ta quan tâm là hai cái này này một lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng tới hơn 30% thì ờ, nguyên nhân vì sao nó lại tăng trưởng cao hơn lợi nhuận sau thuế là bởi vì riêng cái mảng công nghệ thông tin tăng trưởng mạnh tăng trưởng lớn rồi giáo dục tăng trưởng mạnh thì FPT này sở hữu 100% còn cái mảng tăng trưởng chậm hơn như mảng viễn thông thì FPT này sở hữu có 45% thôi chính vì thế cho nên cái lợi nhuận thuộc về cổ đông của chúng ta đầu tư ấy, thì nó sẽ tăng cao hơn so với lợi nhuận sau thuế đó nếu mà mảng viễn thông mà tăng mạnh hơn thì ngược lại lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông sẽ tăng thấp hơn thì cái EPS của nó là tăng trưởng 29,5% thì đây là cái thực sự của cổ đông đây à, vì sao này EPS này tăng trưởng chậm hơn so với lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ thì cái quan tâm cuối cùng của chúng ta là cái này là vì uh, ờ, FPT hàng năm có phát hành ưu đãi cho cán bộ công nhân viên đâu đó khoảng 0,5% số cổ phiếu thế thành ra nó bị loãng đi một chút loãng đi một chút anh chị nhé đó thì tuy nhiên với cái việc tăng trưởng EPS lên đến gần 30% một năm như thế này là rất cao tính cho cả năm thì chúng tôi cho rằng nó vẫn có thể tăng trưởng khoảng 27% và với cái việc là các cái hợp đồng ký mới của FPT là rất lớn đây ạ ok đây doanh thu ký mới là 16.799 tỷ tăng trưởng 42,6% so với cùng kỳ 2021 thì điều này nó cho thấy rằng à cái doanh nghiệp FPT này đã có trước cái số lượng đơn hàng nó rất lớn so với năm trước rồi thì chính vì thế cho nên cho nên năm 2023 FPT dự kiến vẫn còn cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên 20% nữa khả năng rất cao là tăng trên 20% nữa thì như vậy nó là một cái doanh nghiệp có sự tăng trưởng bền vững mạnh mẽ thì bất chấp cái sự khó khăn của nền kinh tế thế giới đó thì đấy là một cái điều đáng mừng về nó đó doanh thu kỳ mới đây tăng 42,6% à, khách hàng trên một triệu đô đây tăng trưởng cũng khá tốt đúng không ạ đúng không ạ rồi các dự án vân vân thì qua đó có thể thấy rằng là FPT đang là một trong những công ty có cái bước tiến vững chắc nhất trong cái nền tảng kinh doanh của mình và nó vẫn xứng đáng là một cái cổ phiếu mà rất đáng quan tâm cho nhà đầu tư đến lâu dài lâu dài còn trong ngắn hạn thì chia sẻ cùng anh chị nó rất là khó đánh giá rất là khó đoán bởi lẽ thì thị trường chứng khoán của chúng ta nó không thực sự đến bây giờ nó không hoạt động theo một cái logic nào cả logic nào cả thì minh chứng thì chia sẻ với anh chị đây thị trường chứng khoán của các cái nước trong khu vực chẳng hạn ví dụ như là thị trường chứng khoán thế giới thì nước Anh là một cái nước lạm phát lên đến chục phần trăm khó khăn nhất thủ tướng vừa mới lên được 6 tuần đã phải từ chức rồi ở Anh mọi thứ nó đắt đỏ vô cùng luôn đồng bảng Anh thì mất giá so với đô la cả đôi chục phần trăm mười mấy hai mươi phần trăm đúng không ạ thì nhưng mà anh chị nhìn thấy này tốc độ tăng trưởng thì rất nhỏ đúng không ạ đó đó thế nào tỷ lệ lạm phát đây chúng ta thấy đây nó là 10,1 phần trăm rất cao thất nghiệp cao lạm phát rất cao vân vân nhưng mà đây chính là cái thị trường ở châu Âu trọng điểm mà có thể nói là yếu thuộc dạng yếu nhất thế giới nhưng mà anh chị có thể thấy đây thị trường chứng khoán đây so với ngày 31 tháng 12 nó là khoảng 7.400 điểm khoảng gần 7.400 điểm đây 7.380 điểm mà hiện nay nó là 6.970 điểm tức là đâu đó chia sẻ với anh chị đâu đó nó giảm 6% đó là cái thị trường gọi là ảnh hưởng lớn nhất thế giới đấy Ủa? chính vì thế cho nên là thấy Việt Nam mình không chỉ những chỉ có thị trường đó mà đây các anh chị có thể xem bất kỳ thị trường nào thị trường Nhật đây Yên Nhật đâu đó mất giá khoảng 30%, lạm phát cao, mọi thứ rất tệ hại. Đây, thị trường chứng khoán đấy. Đây, ngày 30 tháng 10 uh, 12 đây. Nó khoảng độ 28.890 điểm thì bây giờ nó là 26.800 điểm, tức là nó giảm 200 điểm có 8% thôi đúng không đấy là những cái thị trường thuộc dạng là tệ hại nhất thế giới đấy đây các anh chị xem cái đồng tiền yên nhật này đây. đây yên nhật nó mất giá khủng khiếp luôn đây từ mức 114 yên đổi đến một đô đầu năm đây đầu năm 114 yên đổi một đô bây giờ nó lên đến 151 yên đổi đến một đô tức là nó mất giá đâu đó khoảng độ ba mươi mấy phần trăm thế cuối cùng thị trường chứng khoán của nó như các anh chị vừa nhìn thấy nó giảm có vài phần trăm rất thấp đúng không ạ phải nói là rất thấp rất thấp đúng không? đó thì đấy là cái thị trường của mình bây giờ nó không còn logic nữa rồi hay là ở Đức đây là một cái nước ảnh hưởng nhiều nhất bởi khí đốt của Nga đây ảnh hưởng khủng khiếp luôn bởi khí đốt của Nga đây giá điện ở đây có lúc nó còn tăng lên đến khoảng độ uh, lên đến hàng chục lần chứ không phải là chục phần trăm đâu nhỉ chục lần là có thật đấy ạ rồi nhưng mà thị trường chứng khoán Đức nó cũng là tệ thuộc dạng là tệ nhất thế giới đây nó là 1.500 15.855 ờ, điểm thì nó cũng xuống có 12.700 điểm thôi tức là về cơ bản nó giảm có 3.100 điểm so với 15.800 tức là nó giảm chưa đến 20% đấy là thị trường tệ hại nhất thế giới bị ảnh hưởng mạnh nhất thế giới đúng không đây lạm phát 10 phần trăm lạm phát 10 phần trăm đúng không tăng trưởng kinh tế thì gần như bằng không đó thế thành ra là nói về do khủng hoảng kinh tế cũng không phải mà do mất giá đồng tiền thì cũng không phải đồng tiền Việt Nam của chúng ta đâu mất giá nhiều như thế lạm phát thì cũng không phải lạm phát của chúng ta đâu có nhiều như thế đúng không ạ đúng không ạ hay là đây các anh chị xem các cái nước trong khu vực gần mình nhất đây ở châu Á đây ví dụ đây các anh chị xem Indonesia đây ở cái nước Indonesia này đây tăng trưởng kinh tế của nó đây tăng trưởng GDP của nó quý quý trước là âm 0,95% quý này đều có 3,7% thấp hơn Việt Nam rất nhiều đúng không ạ còn tiền tệ thì nó mất giá đâu đó cũng nhỉnh mất giá nhiều hơn Việt Nam đây tiền tệ của nó đây anh chị có thể xem tháng 1 nó là khoảng độ 14.244 vì bây giờ lên đến 15.630 Đấy, tức là nó mất giá 10% còn Việt Nam mất giá khoảng 7% đó nhưng mà thị trường chứng khoán của nó đây đây đầu năm của nó là 6.600 điểm chính chỗ này luôn đây nó là 6.578 điểm bây giờ nó là 7.017 điểm tức là nó tăng 1.450 điểm tức là nó tăng khoảng độ 22% từ đầu năm đó thì nước này thậm chí nó yếu hơn cả Việt Nam cơ đó thế mà cuối cùng nó còn tăng tăng trưởng được đúng không ạ hay là ở đất nước Ấn Độ đây đúng không ạ tăng trưởng kinh tế đây âm hai quý liên tiếp đây đúng không ạ vân vân đó thì lúc chiều tôi được bạn ờ, một bạn ấy bạn nhân viên ấy phim bạn gửi cho các thông tin này thì bây giờ tôi vào để quý vị cùng xem đúng không ạ đây thị trường chứng khoán của Ấn Độ đây đây thậm chí nó còn tăng khoảng độ 5 phần trăm đó thì do đó nếu mà đổ cho về khủng hoảng kinh tế thì cũng không phải bởi nếu khủng hoảng kinh tế thì các cái nước như châu Âu như Mỹ phải ảnh hưởng mạnh nhất hay đổi cho lạm phát cao thì tất nhiên chúng ta không phải lạm phát cao rồi đúng không hay đổi cho tỷ giá mất thì cũng không hẳn thế chính vì thế cho nên là cũng chia sẻ cùng anh chị đó là một sự vô cùng khó khăn bất ngờ đối với rất nhiều nhà đầu tư không chỉ F0 đâu mà còn FN và chúng tôi cũng là những người bị bất ngờ và chúng tôi không đoán được đó thì đây với Mỹ đây đầu năm nó là khoảng độ ba mấy nghìn tỷ đấy à, 36.400 điểm bây giờ còn 30.700 điểm với cơ bản nó còn mất chưa đến 20 phần trăm đúng không ạ nhưng còn Việt Nam của chúng ta thì sao Việt Nam của chúng ta Việt Nam yêu dấu của chúng ta đó, thế thành ra là chúng tôi không thể giải thích được bằng các cái vĩ mô hay các cái cơ bản chính vì thế cho nên chúng tôi sẽ tập trung trao đổi đến quý nhà đầu tư liên quan đến doanh nghiệp thôi còn ở Việt Nam quý vị có thể nhìn thấy đây tăng trưởng GDP đây Quý trước đó là 7,72%. Quý vừa rồi 13,67%. Đúng không ạ? Lạm phát của chúng ta có 3,94% thôi, thấp hơn rất nhiều các cái nước khác. Đó. Và tỷ giá của chúng ta đây. Tỷ giá của chúng ta cũng mất khá. Đây chúng ta từ 22.800 đồng lên 24.800 đồng, tức là tăng mất 2.000 thì tương đương với khoảng độ hơn 8%. Vẫn thấp, thuộc dạng top thấp nhất thế giới, mất giá ít nhất thế giới. Đó, nhưng mà thị trường chứng khoán của chúng ta thì anh chị có thể nhìn thấy từ 1.500 bao nhiêu điểm đó, đúng không ạ? Xuống còn 1.020 điểm. Đấy. Mất 500 mất hơn 500 điểm. 35 36%, đúng không ạ? Đây. Đấy. 1520 mấy điểm còn có 1010 điểm tức là mất 500 điểm 35% thì cái điều này thì chúng tôi không giải thích được đấy thì chia sẻ thật thành thật với các anh chị là như vậy đó chính vì thế cho nên chúng tôi tập trung vào kinh doanh kết quả kinh doanh các doanh nghiệp hơn nữa thì từ xưa đến nay thì AZFIN cũng luôn tập trung vào doanh nghiệp thì chúng tôi tin rằng à, doanh nghiệp tốt dưới giá trị rồi nó sẽ trả lại đúng với giá trị của nó mà thôi nó sẽ đúng với giá trị của nó mà thôi và thực sự là tôi có những người bạn ở nước ngoài họ phải thốt lên rằng ồ tại sao tại sao ở Việt Nam những doanh nghiệp tăng trưởng 23% PE bằng con này trong khi ở nước họ những cái doanh nghiệp như thế thì không bao giờ họ mua được với cái PE dưới 25 lần dưới 25 lần đó thì đấy là chia sẻ ờ, cùng anh chị như thế còn để mà giải thích cho nó thế nào thì rất khó bây giờ giải thích thì cũng chỉ là là là giải thích vuốt đuôi thôi chứ chúng ta cũng không không không thể ờ, chính xác được đúng không ạ đó và chúng tôi cũng cho rằng là một trong nguyên nhân khiến cho cái thị trường này đó là mang tính đầu cơ cao quá bởi vì cái giao dịch thái phái sinh thì thanh khoản đâu gấp 5 đến 8 lần so với giao dịch cơ sở thì không có một thị trường nào trên thế giới nó lại giao dịch như thế cả thì mọi người coi nó là cờ bạc hết rồi không ai trong lúc này thì không ai ngắm đến kết quả kinh doanh hay doanh nghiệp tốt hay xấu hay vân vân đó thì đấy là cái câu chuyện về về về tâm sự với nhà đầu tư với anh chị à, một chút là như thế rồi ngoài ra thì cái tỷ lệ à, dân số của chúng ta đầu tư chứng khoán còn thấp quá đâu đó à, số lượng tài khoản thì hơn 5% 5,5% dân số nhưng mà thực tế số lượng nhà đầu tư mở mấy tài khoản rất nhiều thì uh, chúng tôi tính ước khoảng hơn 2% tức là hơn 2 triệu người thôi đầu tư chứng khoán thôi trong khi trong khi cái số lượng những cái doanh nghiệp gần như tốt nhất to nhất đã niêm yết hết rồi về các ngân hàng về các ngân hàng thì đều là niêm yết hết rồi thế thành ra lượng hàng cung quá nhiều trong khi cái lượng cầu thấp đó và nhà đầu tư cá nhân quyết định chủ yếu thông qua cái phái sinh này nó tăng gấp 5 cao gấp 5 đến 7 lần cơ sở từ đó thì nó như đánh bạc như đánh bạc thì cái đó thì chúng tôi hiện nay là chưa đánh giá được đó. tiếp theo anh à, anh sĩ thái có hỏi là nói về tcb chưa thì tcb thì em có nói ở ngay cái uh, phần gần đầu ấy phần đầu là với ACB xong đó đến TCB anh có thể xem lại nhé rất kỹ và chi tiết về nó đó. rất kỹ và chi tiết Vâng, đấy thì trên đây thì uh, cũng đã trao đổi cùng với anh chị rất nhiều về kết quả kinh doanh của khá nhiều các doanh nghiệp rồi. và, vâng. và vâng. Tiếp theo về VP Bank thì về cơ bản kết quả của VP Bank thì uh, uh, nó cũng tương đối tốt, đúng không ạ? Tương đối tốt. Tuy nhiên thì về cơ bản là nếu mà VP Bank ấy, xét riêng về hoạt động kinh doanh của nó, ấy, nó là cái ngân hàng rủi ro cao, có thể kỳ vọng lợi nhuận cao. Đó, rủi ro cao kỳ vọng lợi nhuận cao chứ nó không hoàn toàn là còn hoạt động cơ bản của nó thì cũng không được đánh giá trong top 3 dẫn đầu rồi nó ngoài top 3 nó ngoài top 3 tức là nó trong vòng khoảng độ 10 ngân hàng tốt nhất thì nó có trong đó có trong đó anh chị nhé còn bảo để mà top 3 thì là là là chưa nhưng mà ngân hàng này thì nó có rất nhiều câu chuyện hay ông chủ tịch liên tục bán được ờ, các cái công ty với cái vốn rất là với cái giá rất là cao đúng không ạ thì đây chúng ta cùng khảo qua cái kết quả kinh doanh của nó anh chị nhé đây về thu nhập lãi của nó có thể nói là quý bà tăng rất mạnh nhờ việc tăng trưởng tín dụng rất cao và quý 4 này còn tăng trưởng rất cao nữa tín dụng à, tính chung cả năm thì đây thu nhập lãi tăng từ 38.000 đến 45.000 tức là tăng 7.000 tăng gần 20% thì nó còn tăng thấp hơn cả à, Tiên Phong Bank VIB và thấp hơn cả Techcombank nhưng nó cao hơn so với ACB một chút đúng không ạ cái thu nhập lãi thuần nó tăng từ 25.800 lên 30.700 thì về cơ bản nó tăng khoảng độ 19% thì nó cũng là một mức tương đối tốt chứ cũng không phải là quá cao đúng không ạ còn là hoạt động dịch vụ thì nó tăng đâu đó khoảng độ 60% cho thấy cũng khá tốt đấy hoạt động dịch vụ đang trở lại rất tốt đấy đúng không ạ rồi tiếp theo à, về cái vấn đề liên quan đến gọi là cái thu nhập khác đây anh chị có thể nhìn thấy 11.258 tỷ tức là đến từ tiền về cơ bản là liên quan đến cái lợi nhuận đột biến hợp đồng bảo hiểm vân vân các thứ của cái ngân hàng này thì nó tăng so với năm ngoái đâu đó cũng 7.000 tỷ cơ đó thì đấy chính là cái mấu chốt giúp cho cái ngân hàng này giúp cho cái ngân hàng này tăng trưởng cái lợi nhuận mạnh còn nếu trừ cái lợi nhuận đột biến thì ngân hàng này tăng trưởng lợi nhuận không đáng kể chưa đến 10% chưa đến 10% anh chị lưu ý nhìn đấy nhé chưa đến 10% đâu đó và lợi nhuận sau thuế của cổ đông ngân hàng là khoảng 15.900 tỷ thì tăng trưởng khá là tốt so với năm trước nhưng mà chủ yếu đến từ lợi nhuận đột biến thưa anh chị như thế còn nếu là loại trừ lợi nhuận đột biến thì tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng này đâu đó chỉ độ 10 đến 15 phần trăm thôi thì nó ở mức yếu thì năm sau khi mà không có lợi nhuận đột biến này nhưng mà bù lại thì VP Bank này được tăng trưởng tín dụng năm nay lên đến 27 28 ờ, phần trăm và năm sau vẫn được tiếp tục tăng tuy vậy thì anh chị cũng lưu ý rằng để nó được tăng lợi tín dụng như đấy thì nó cũng phải trả giá bằng cách là phải nhận một ngân hàng xấu và cũng phải tốn nguồn lực rất nhiều đó thế thành ra là cái lợi nhuận nó có thể tăng mạnh nhưng mà đâu đó vẫn có những cái rủi ro nhất định đó là chia sẻ cùng anh chị à, là như thế còn về MB thì chưa có kết quả kinh doanh khi nào có kết quả kinh doanh thì AZFIN sẽ đánh giá cùng các anh chị cùng các anh chị nhé Vâng. Vâng, về Long Hậu có hủy niêm yết không? Thì về cơ bản theo cái quy chế về hủy niêm yết thì chưa, nó chưa biết. Thì chúng ta cần phải đợi thêm về cái họp đại đồng cổ đông ờ, bất thường để xem nó đưa ra cái lý do gì. Anh chị nhé, anh chị cứ theo dõi chặt nó. Vâng, về VCS thì về cơ bản cổ tức của nó vẫn khá ổn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý cái thị trường mang lại lợi nhuận chính của nó là Mỹ. Là Mỹ anh chị nhé, là Mỹ. Thì Mỹ thì đang bị khó khăn thông qua cái chỉ số gọi là xây nhà mới vân vân bán nhà cái nó đang thấp chính vì thế cho nên là kỳ vọng rằng cái kết quả kinh doanh của VCS sẽ còn khó khăn trong cuối năm nay và cả năm sau nữa cả năm sau nữa sẽ còn khó khăn nhất định còn về định giá thuần của nó thì nó cũng rẻ rồi nhưng mà nó lại có khó khăn lợi nhuận năm sau có thể giảm thì do đó rằng là về cơ bản cái giá cổ phiếu thì AZFIN không đánh giá được còn về định giá thuần của nó đã có hấp dẫn rồi với cổ tức cao định giá dẫn nhưng mà cái kết quả kinh doanh năm sau dự báo của VCS sẽ giảm sẽ giảm bởi vì năm sau sẽ là một năm rất khó khăn của kinh tế Mỹ đó thì đấy là chia sẻ cùng anh chị là như thế về giá trị thì là VCS rẻ nhưng mà về cái xu hướng kết quả kinh doanh thì năm sau sẽ giảm sẽ giảm vâng ạ Vâng, tiếp theo về ngân hàng MSB thì cái ngân hàng này có kết quả tăng trưởng. Nếu mà trừ đi cái đột biến năm ngoái thì ngân hàng này là ngân hàng thuộc dạng tăng trưởng mạnh nhất Việt Nam với khoảng 7 80%. Cái kết quả từ hoạt động co năm nay anh chị nhé. Thì nó đang là tiến lên từng bước rất là vững chắc ngân hàng MSB MSB nhỏ nhưng có võ. Tuy vậy thì uh, cái việc tăng trưởng tín dụng cũng không được quá cao do năm nay tập trung vào hết những cái ngân hàng mà hỗ trợ ngân hàng yếu kém như là Vietcombank, như là MB Bank, như là VP Bank như là HD Bank thì cái phần còn lại tín dụng của các ngân hàng còn lại là khá thấp ví dụ như là ngay cả Techcombank năm ngoái được tăng trưởng khoảng 22 23% thì năm nay còn có gần 12% thôi hay VIB năm nay cũng khá thấp 13 14% 13% thôi chứ nó không được 23% như năm ngoái hay Tiên Phong Bank cũng vậy đó thì chúng ta lưu ý như thế thì với cái việc là năm tới thì kỳ vọng các ngân hàng này cũng sẽ bị không được tăng trưởng tín dụng quá cao thì cái kết quả kinh doanh năm tới thì nó sẽ không tăng mạnh nữa nhưng về cơ bản là với cái quản trị rủi ro rất tốt của các ngân hàng thì chúng tôi vẫn kỳ vọng là lợi nhuận lợi nhuận năm sau của chúng của của nhóm ngân hàng này vẫn tăng vẫn tăng ạ đó nhìn chung là như thế vâng. ờ, và về ri và gas lúc nào tích sản được thì anh vui lòng tham gia với cộng anh chị vui lòng tham gia vào cộng đồng tích sản ạ thì để có thể um, uh, nắm rõ hơn về cái vấn đề này vâng thì à, thì vâng thì trên đây là những cái đánh giá của AZFIN gửi đến à, quý anh chị về cái cập nhật kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp thì à, à xin chào các anh chị nhé hẹn gặp lại các anh chị ở những nội dung tiếp theo ạ chúc anh chị ngủ ngon ạ